khiến người đàn ông nhớ suốt đời đẹp không thôi chưa đủ em không phải là đích chơi ừ. gặp lần nào nhưng mà thấy quen kẻ người thon thả với đôi cái đòn gà em hôn nhau ở nơi đông người tôi đề nghị anh kêu quá phương sao còn đâu có lạnh sao còn đâu có lạnh đâu sao nói anh đã đường trai với gái cứ quấn lấy nhau sao còn đâu có lạnh sao còn đâu có lạnh đâu sao nói trong tương lai đó có phải là yêu hay không tại sao lại tìm mình lại dại đó có trắng nghĩ và em một chuyên tình trăm năm có tình yêu nào không đầy nắng có hoàng hôn nào không xa xăm kéo mình đêm về trong u tối tắt đèn thôi em ai biết chưa là yêu ai ta quên đi bao lần nghi ngờ để sầu giờ vững trên định với tương lai hai ta sau này Có nụ hồng không phải vì lonely em thân những ngày Đó có phải là yêu hay không tại sao lòng tim được tự giải Đó không phải tình yêu tại sao tìm cách để xây lại Easy one one, we made khiến người đàn ông nhớ suốt đời đẹp không thôi chưa đủ không phải là đích ơi